Thầy chào các em. Hôm nay thầy trò chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu môn lịch sử lớp 4 với nội dung bài Cuộc khẩn hoang ở Đàn Trong. Thầy có 4 câu hỏi như sau. Câu 1. Ai là lực lượng chủ yếu trong cuộc khẩn hoang ở Đàn Trong? Câu 2. Chính quyền chú nguyện đã có biện pháp gì giúp người dân đi khẩn hoang? Câu 3 đoàn người khẩn hoang đã đi đến những đâu? Câu 4. Người khẩn hoang đã làm gì ở những nơi họ đến? Các em hãy lấy tập ra và ghi lại bốn câu hỏi này. Sau đó, thầy sẽ cung cấp nội dung để các em tìm hiểu và có thể trả lời được bốn câu hỏi này. 3 phút ghi vào tập bắt đầu. Sau khi các em ghi xong thì xem nội dung cung cấp của thầy nhé. Trước thế kỷ 16, từ sông Danh vào phía nam, đất hoang còn nhiều, sớm làng và cư dân thưa thớt. Từ lâu, những người nông dân nghèo khổ ở phía Bắc đã di cư vào đây khai phá làm ăn. Trước tình hình đó, cuối thế kỷ 16, các chúa Nguyễn rất quan tâm tới việc khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích sản xuất. Nông dân và quân lính được phép đem gia đình vào phía nam khẩn hoang, lập làng, lập ấp. Những người khẩn hoang được cấp lương thực trong nửa năm cùng một số nông cụ, rồi chia thành từng đoàn, đi khai phá đất hoang. Các đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào phía nam, từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hòa đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Đi đến đâu, họ lập làng, lập ấp mới đến đó. Công cuộc khẩn hang đã biến một vùng đất hoang vắng ở phía Nam thành những sớm làng đông đúc và ngày càng trù phú. Với thông tin này, các em đọc và suy nghĩ trả lời bốn câu hỏi vừa rồi của thầy trong vòng 5 phút. Thầy đợi các em. Sau khi đã làm bài xong, các em hãy cùng so sánh với đáp số đáp án của thầy các em nhé. Câu 1. Lực lượng chủ yếu trong cuộc khẩn hoang ở đàn trong là nông dân và quân lính. Câu 2. Chính quyền chú Nguyện đã cho phép nông dân, quân lính được đem cả gia đình theo, cấp lương thực trong nửa năm cùng một số nông cụ. Câu 3. Đoàn người khẩn hoang họ đã đi đến Phú Yên, Khánh Hòa, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Câu 4. Người, đương, người đi khẩn hoang, họ đã lập làng, lập ấp mới. Tóm lại, quá trình tổ chức khai hoang của các chú nguyện về lực lượng chủ yếu là có nông dân và quân lính các biện pháp thì nông dân quân lính được phép đem cả gia đình theo cấp lương thực nửa năm và một số nông cụ đây là một biện pháp thật là tuyệt vời tuyệt vời ở chỗ nào nông dân và quân lính được phép đem cả gia đình theo có nghĩa là gia đình họ cùng sống quay quần bên nhau cùng tiến về phía nam để khai hoang bên cạnh đó còn được cung cấp lương thực và nông cụ họ không cần phải lo kiếm ăn Họ chỉ có lo công việc khẩn hoang, khai hoang vùng đất mới để thành vùng đất của mình. Đoàn người khẩn hoang đã đi đến những đâu? Họ đã dừng tiến vào phía Nam từ vùng đất Phú Yên đến Khánh Hòa, đến Nam Trung Bộ, đến Tây Nguyên, tiến sâu vào vùng đồng bằng, đồng bằng sông Cửu Long. Và những việc họ đã làm là họ lập làng, nơi mà đức họ đã nơi mà họ đã đến họ đã khai hoang và họ cùng nhau sinh sống ở nơi đây bạn nào đã trả lời đúng bốn câu hỏi vừa rồi của thầy thì hãy tự khen mình một tràng pháo tay nhé và cùng tiếp tục nội dung bài từ đó phú yên trở vào có rất nhiều dân tộc sinh sống người chăm người khmer và các dân tộc ở tây nguyên người việt đã cùng với các dân tộc anh em sống hòa hợp với nhau cùng đoàn kết trong cuộc đấu tranh chống thiên tai và áp bức bóc lột nền văn hóa lâu đời của các dân tộc hòa vào nhau bổ sung cho nhau tạo nên một nền văn hóa chung của dân tộc việt nam một nền dân tộc một nền văn hóa thống nhất và có nhiều bản sắc. Và đây là những dân tộc. Hình ảnh của dân tộc người Chăm với những trang phục sặc sỡ, đặc trưng với những điệu múa quạt. Người Khmer với điệu múa và trang phục thật là lộng lẫy. Người Ede với điệu múa còng chiên người Gia Rai. Kết quả và ý nghĩa của cuộc khẩn hoang Từ cuối thế kỷ 16, công cuộc khẩn hoang ở Đàn Trong được xúc tiến mạnh mẽ. Ruộng đất được khai phá, sớm làng được hình thành và phát triển. Tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng bền chặt. Và bài tập của thầy như sau. Hãy khoanh tròn trước ý đúng nhất. Ý 1. Ai được phép đem cả gia đình vào Nam khẩn hoang lập làng lập ấp? A. Công nhân B. Nông dân C. Binh lính D. B và C đúng. Ý 2. Những người khẩn hoang được cấp những gì trong nửa năm đầu? A. Lương thực B. Vũ khí C. Nông cụ D. A và C đúng. Chúc các em làm bài tốt. tiết học đã hết các em nào chưa hiểu chỗ nào chưa trả lời được chỗ nào các em có thể mở lại đoạn clip vừa rồi để có thể có kiến thức vững vàng để làm tốt những câu hỏi của mình các em nhé thầy tin rằng tất cả chúng ta đều làm bài tốt thầy chào